và hiện giờ á là theo xu hướng là nữ thích dùng đồ to thành ra là size 38 này có thể unisex dùng cho nữ được luôn không phải cứ kim cương là đưa vô đại mà tiêu chuẩn cao hơn đồ cao cấp luxury nó hơn nhau ở sự tinh tế về sự đẳng cấp về sự sang trọng cho nên là những cái sự tinh tế hoàn thiện hoàn mỹ là cái điều luôn luôn phải có trong tiêu chí luxury kỳ lân bất kỳ màu sắc nào da nào ví dụ như khách đang dùng à, muốn một màu da đó đẹp quá muốn cho cái đồng hồ mình đang đeo đang sử dụng thì liên hệ với kỳ lăng để kỳ lăng làm Kỳ Lăng trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury và hôm nay một sản phẩm à, cũng như là dịch vụ đi kèm sản phẩm à, đó chính là về chủ đề đồng hồ chủ đề danh mục đồng hồ của Kỳ Lăng Luxury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 và họ đã thuộc gia cung cấp cho mình những công ty này thì cùng công ty với cùng công ty mẹ với LV hoặc là cùng công ty với à, Hermes thì tùy những con cá sấu sẽ có xuất xứ nguồn gốc khác nhau và chất lượng cũng sẽ khác nhau cũng như là cái à, thuộc da cũng sẽ khác nhau và quý khách chỉ cần việc là đến với showroom Kỳ Lân để chọn những con da như vậy những màu sắc da mình muốn phù hợp với những cái đồ thời trang của mình đang sử dụng hoặc là ở xa thì có thể liên hệ với Kỳ Lăng qua số hotline 0901 247 247 hoặc kết nối qua Zalo 0901 247 247 Kỳ Lăng sẽ gửi hình những cái màu sắc da cho quý khách chọn và Kỳ Lăng sẽ lên những cái dây đồng hồ theo đúng yêu cầu mà quý khách đang muốn ví dụ như hấp lót thì Kỳ Lăng làm những mẫu này và ví dụ như là những đồng hồ Rolex mà dây hoặc là những cái đồng hồ thương hiệu khác mà muốn làm bằng dây da à, da xịn da nhập thì liên hệ với Kỳ Lăng và Kỳ Lan sẽ làm chuẩn theo đúng sản phẩm của hãng đó cụ thể đây là chiếc đồng hồ lót và dây da này đã cũ rồi dây da này đã cũ rồi thì bây giờ Kỳ Lan sẽ làm một bộ dây này bộ da này Kỳ Lan làm để sử dụng với đồng hồ này phù hợp đi đôi với cái túi sách Kỳ Lan đang sử dụng đây da cũ đây đúng không mình sẽ thay vào việc thay dây cho đồng hồ này rất đơn giản chỉ cần một cây vít chuyên dụng dặn hai con ốc ra với việc dặn hai con ốc này ra là mình có thể rút cọng dây này ra và thay cọng dây khác vào rồi bất kỳ màu sắc nào da nào ví dụ như khách đang dùng à, muốn một màu da đó đẹp quá muốn cho cái đồng hồ mình đang đeo đang sử dụng thì liên hệ với kỳ Lăng để kỳ Lăng làm hoặc là muốn những cái màu đây tháo hàng ốc và rút dây ra rất đơn giản và kỳ Lăng sẽ thay cái dây này vào và vặn hai con ốc lại thôi nhưng mà hiện tại thì kỳ lăng đang thực hiện video clip nên kỳ lăng ờ, không muốn giảm bớt công đoạn nên kỳ lăng chỉ rá vào để quét xem còn bình thường thì chúng ta sẽ chỉ việc giãn ốc lại và dùng luôn tại vì dây này là dây mới cho nên kỳ lăng không có dặn vào Đó, chỉ cần đút ốc vào là dặn vào là xong đây quét xem có phải đúng với cái công của kỳ lăng đang sử dụng không thật ra là có một bộ da nữa Kỳ Lăng làm riêng cho cái túi của Kỳ Lăng luôn nhưng mà chưa kịp mới vừa hoàn thiện xong thì khách hàng đã thấy và đã mua rồi nên cái bộ dây này thì nó tương đồng thôi còn bộ dây đúng da này luôn thì à, khách hàng đã mua và không còn nữa bởi vì những con da này là những con da kỳ lăng nhập và những con da này số lượng không có nhiều bởi vì hãng họ sản xuất ra một đợt rồi thôi thành ra là hết da rồi và muốn làm lại cái túi sách như vậy hoặc là làm những cái đồ chất lượng chất liệu như là y chang như vậy luôn sẽ không còn nữa cho nên là hầu như những sản phẩm kỳ lân làm là đa số là độc quyền bởi vì nó đã đọc đặc biệt từ những cái con cá sấu rồi có những con độc bản có những con có vài con có những con đã hết hàng rồi và kỳ lân còn lưu trữ được thì kỳ lân sẽ làm thành những cái sản phẩm mà hình thù tự nhiên của con cá sấu là mỗi con bao giờ cũng khác nhau không thể giống nhau được bởi vì nó là cá sấu tự nhiên và khi mình thực hiện thì à, mình đã làm những cái sản phẩm riêng biệt cũng ít bị không bao giờ để tình trạng được bị đụng hàng với nhau đó là đặc điểm của đồ handmade ở những clip trước thì Kỳ Lan đã thực hiện review giới thiệu rất nhiều đồng hồ Hublot những chiếc đồng hồ siêu lướt và những đồng hồ new à, rất là nhiều rồi quý khách có thể coi lại trên kênh youtube của Kỳ Lan hoặc là quý khách có thể lên trên website của Kỳ Lan kỳ lan luxury.com để xem những danh mục những sản phẩm mà kỳ lan đã cập nhật trên đó nha và bắt đầu bây giờ mình sẽ soi vào từng viên kim cương và hiện tại thì ở showroom của Kỳ Lăng luôn luôn có sẵn những sản phẩm Hoplot Classic Fusion cũng như những mẫu khác của đồng hồ Hoplot rất là nhiều. Và để xem sản phẩm thì xin mời quý khách đến trực tiếp showroom của Kỳ Lăng Luxury hoặc là xem tại website kỳ lăng luxury.com hoặc là à, gọi hotline 0901 247 247 hoặc là kết nối với Zalo hotline 0901 247 247 à, đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lăng sẽ gửi tất cả những sản phẩm những thông số và giá cả sản phẩm cho tất cả quý khách hàng và một dịch vụ mà Kỳ Lăng muốn nhấn mạnh lại với tất cả quý khách hàng là nếu như khách đang sử dụng những đồng hồ hiệu hoặc là những đồng hồ mà mình đang sử dụng mà hàng hiệu nhưng mà bị cũ thì cần sửa ba lại thì liên hệ với Kỳ Lăng để Kỳ Lăng sửa ba luôn hoặc là muốn kích tâm chế tác thêm những cái uh, chi tiết cho đẹp hơn ví dụ như Rolex hoặc là Hublot hoặc là batet đặc biệt là những cái đồng hồ bằng vàng thì giá trị đồng hồ bằng vàng đã mắc rồi cộng thêm một chi tiết đến à, vòng bezo mà đến kim cương thì giá sẽ rất cao cụ thể luôn không cần Patek Philippe húp lót thôi một chiếc đồng hồ như vậy mà trơn thì giá sẽ vừa mà nếu như hãng họ đến sẵn kim cương vô thì giá sẽ đội lên rất là cao vì vậy nhiều khách hàng à, chọn lựa phương án là mua Classic Function trơn và liên hệ với Kỳ Lăng để Kỳ Lăng đến thêm kim cương và cụ thể mình sẽ xem những viên kim cương mà Kỳ Lăng đến bởi vì à, đơn vị Luxury theo tiêu chí Luxury Kỳ Lăng thì tất cả những viên kim cương chị Lan không phải là cứ là kim cương là đưa vào những tiêu chí riêng thêm của Kỳ Lăng Luxury nữa là không phải cứ kim cương là đưa vô đưa đủ lên là được mà mình phải căn phải chuẩn phải đo từng viên một về size về độ đẹp độ sạch nói chung là nó chuẩn hết thì giá trị của đồ luxury, đồ cao cấp nó phải như vậy không phải cứ kim cương là đưa vô đại mà tiêu chuẩn cao hơn đồ cao cấp luxury nó hơn nhau ở sự tinh tế về sự đẳng cấp về sự sang trọng cho nên là những cái sự tinh tế hoàn thiện hoàn mỹ là cái điều luôn luôn phải có trong tiêu chí luxury kỳ lân và từng cái cháu kim cương kỳ lân làm cũng vậy bởi vì sao trước giờ kỳ lân luôn tự tin khẳng định là riêng về lĩnh vực chế tác thì kỳ lân hầu như tỷ lệ rất hột kim cương là gần như là bằng không bởi vì với đội ngũ kinh nghiệm rất là cao với cộng với kỹ thuật máy móc rất hiện đại chuyên nghiệp dành cho dịch vụ này là một đơn vị chuyên chế tác vàng và kim cương nên về vấn đề đến hộp thì Kỳ Lăng sẽ chọn từng viên một cho đồng nhất với nhau và kỹ thuật nhận hộp chi cháo cực kỳ chuẩn chuyên nghiệp cho nên là quý khách hãy yên tâm khi đến với Kỳ Lăng Luxury nha bởi vì mình soi bằng bằng máy và mình đi giám định luôn hơn nhau ở sự hoàn hảo, hơn nhau ở sự tinh tế và đặc biệt hơn nhau ở sự hoàn thiện. Vâng và Kỳ Lăng xin đúc kết lại à, những vấn đề mà Kỳ Lăng muốn gửi gắm à, đến với tất cả khách hàng đó là Kỳ Lăng là đơn vị chuyên về những đồng hồ Hoplot chính hãng và dịch vụ kích tâm thêm những chi tiết cho đồng hồ trở nên giá trị và đẹp hoàn hảo hơn ví dụ là kích tâm về vàng và kim cương